soi kèo trận đấu Trinidad với El Salvador lúc 6 giờ 30 ngày 15 7 trên sân Cotton Bowl, dự đoán kết quả Trinidad với El Salvador giải bóng đá cúp vàng CONCACAF 2021 nhanh chính xác, tỷ lệ kèo Trinidad với El Salvador kèo châu Á, El Salvador chấp 1-2 bàn theo tỷ lệ châu Á, kèo tài xỉu, 2 bàn, soi kèo châu Á Trinidad với El Salvador sau thế hệ của những Dwayne Russell Latapi, Stern Zone, bóng đá Trinidad không còn sản sinh ra ngôi sao nào ở đẳng cấp hàng đầu nữa. Trừ duy nhất tiền vệ Kenizon, từng quen mặt với fan hâm mộ ngoại hạng Anh khi chơi cho các câu lạc bộ Southampton, Sunderland, Stoke hay Bournemouth. Nhưng John cũng đã treo giày từ 4 năm trước. Tại vòng chung kết cúp vàng CONCACAF năm nay, Trinidad ở vào bảng A cùng Mexico, El Salvador và Guatemala. Không được đánh giá cao trước giải nhưng ở trận mở màn, đội bóng có biệt danh những chiến binh Soca này đã xuất sắc cầm hòa quán quân Mexico với tỷ số 0-0. Kết quả này là liều thuốc tinh thần quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Angus Yip. Lượt đấu thứ hai, Trinidad đụng đội El Salvador, đội đã có 3 điểm sau trận thắng Guatemala 2-0. Theo nhà cái châu Á hôm nay, El Salvador là cửa trên chấp 1 phần 2 bàn. Tới đây chúng ta có hai chi tiết cần lưu ý. Thứ nhất, Trinidad toàn thắng tỷ lệ kèo châu Á năm cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội. Và thứ hai, Trinidad bất bại 7 trận liên tiếp, chọn, Trinidad, soi kèo châu Âu Trinidad với El Salvador El Salvador cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với 11 trận chính thức liên tiếp bất bại tháng 10 kể từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là El Salvador đều gặp những đối thủ dưới cơ họ hoàn toàn. Trinidad thắng 3 và hòa 4 trong 7 trận gần nhất có thể coi là bài test khó nhất cho El Salvador trong một năm rưỡi qua. Hòa là khả năng rất dễ xảy ra, chọn, hòa, soi kèo tài xỉu, over, under, Trinidad với El Salvador 8 trận gần nhất, El Salvador giữ sạch lưới. Một thống kê rộng hơn của chuyên gia soi kèo nhà cái chỉ ra rằng, 18 trận vừa qua của đội tuyển này chỉ 4 lần kết quả tài xuất hiện. Về phần Trinidad, 5 phần 6 trận liên tiếp của thầy trò Angus Ipsil là tỷ số cuối cùng. Đó rõ ràng là những cơ sở đủ mạnh để đặt niềm tin vào kịch bản xỉu cặp đấu này, chọn, xỉu, đội hình dự kiến Trinidad với El Salvador, Trinidad, Philip, William, Abu Bak, Peter, David, John, Telfer, Fortune, Garcia, Asia, Molino, El Salvador, Gonzalez, Tamaker, Zavaleta, Gomez, Larin, I Portillo, Roden, Monterosa, Siren, Rivers, Rugamus, phong độ gần đây Trinidad với El Salvador Trinidad thắng 2, hòa 3 trong 5 trận gần nhất. El Salvador thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất, dự đoán tỷ số Trinidad với El Salvador, 0-0.